nghĩa thứ hai là thức a lại gia tâm chân như là cái thể bất sinh bất diệt của tất cả các pháp thức a lại gia nghĩa là sinh diệt của tất cả các pháp học tập quán này có hai đường lối quán sát ấy là pháp quán di tâm thức và pháp quán thật tướng trung đạo của chân như người nào nương vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới tức có thể chợt nhận ra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 tháng trong hạ mùa an cư năm bính tý năm 1996 kinh dịch giả kính ghi kinh chiêm sát thiện kinh chiêm sát nghiệp báo thiện ác quyển thượng đời tùy tam tạng pháp sư bồ đề đăng người nước ấn độ dịch phạn văn ga hán văn việt dịch thích thiện thông tôi nghe như vậy một thời đức phật đấng nhất thiết chí ở thành vương xá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 nên nhớ từng nghiệp thiện ác căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì gieo riêng luân đó để chim cho đúng lại nữa nếu trong luân tướng chim lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân mà trong luân tướng chim lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân như vậy gọi là lòng không chí thành chẳng được khế hợp gọi là sai luống lại nữa chẳng tương ưng là trong mười luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệm được nghiệp bất sát chẳng giết hay nghiệp thâu đạo trộm cướp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 tiêu diệt các thứ chướng ngại thiên ma ba tuần chẳng đến phá hoại cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu và năm món cái cũng lần lượt nhẹ mỏng kham nổi tu tập thiền định trí tuệ lại nữa nếu đời sau này các hạng chúng sanh tuy chẳng vì cầu thiền định trí tuệ của đạo sức yếu hay gặp những thứ hoạn nạn tai ách nghèo nàn khốn khổ lo gầu bức bách cũng nên cung kính lễ lạy cúng dường tam bảo ăn năn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 năm sáu tìm đệ tử được như ấy năm bảy tìm cha mẹ được như ý muốn năm tám cầu con trai con gái được như ý năm chín tìm thê thiếp như ý sáu mươi tìm bạn đồng học được như ý muốn sáu mốt xem lại những gì lo dự được hòa hợp sáu hai người được xem tâm họ mang hờn giận sáu ba mong người không giận sẽ được hoan hỷ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 183 bỏ thân gọi sẽ sinh lên trời đau sức 184 bỏ thân gọi sinh lên tịnh độ của chư Phật 185 bỏ thân gọi sinh liền được thấy các đức Phật 186 bỏ thân gọi sẽ trụ vào thừa dưới thanh văn 187 bỏ thân gọi sẽ trụ vào thừa giữa duyên giác 188 bỏ thân gọi sẽ chứng được đạo quả 189 bỏ thân gọi liền được bậc thượng thừa này thiện nam tử đó là những tướng sai biệt của 89 thứ quả báo lành giữ cách chiêm sát như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được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 báo thiện ác